Chào mọi người. Bộ phim Đấu La Đại Lục đang là bộ phim cực hot trên các trang phim. Nó luôn nằm trong top 10 tuần và tháng. Ngoài tựa phim ra, thể loại truyện tranh, truyện đọc hay game Đấu La Đại Lục cũng đang rất hot. Không phải tự nhiên mà nó có thể làm được điều đó. Chắc chắn nội dung của Đấu La Đại Lục phải có sự lôi cuốn thần kỳ thì mới chiếm được cảm tình của khán giả đến như vậy. Nếu như các bạn chưa xem Đấu La Đại Lục, giờ tự nhiên lại có ý định xem nó thì giờ có lẽ các bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể đuổi kịp đến tập mới nhất. Chính vì vậy mà mình quyết định làm loạt review để tóm tắt lại nội dung ngắn gọn và nhanh nhất cho các bạn không mất nhiều thời gian đã có thể thâu tóm được hết nội dung của các tập phim. Mỗi tập đấu la đại lục dài 20 phút được gói gọn lại thành 5 tập 10 phút mà vẫn đầy đủ nội dung giúp các bạn theo kịp đến tập mới một cách nhanh nhất. Giờ chúng ta bắt đầu đến với nội dung bộ phim nhé. Đầu phim là sự xuất hiện của màn rượt đuổi giữa các trưởng lão của đường môn với chàng thanh niên đường Tam. Quá trình rượt đuổi là những pha thi triển công pháp đường môn giữa các trưởng lão với đường tam, nhưng đều bị đường tam hóa giải. Cuối cùng, đến cuối vực của quỷ kiếm sầu, đường tam không còn đường để chạy tiếp. Chàng đứng lại dường như đã lường trước được kết cục và đã chuẩn bị từ trước. Chàng nói với các trưởng lão, ta biết lén vào nội môn học trộm tuyệt học của bản môn là tội không thể tha. Nhưng cậu khẳng định, mình tuyệt đối sẽ không truyền bí kíp võ công của đường môn ra ngoài. Lý do không phải vì đường tam sợ, mà theo chàng là bởi vì, chàng không phải là người quên gốc, bởi tất cả mọi thứ của đường Tam đều là của đường môn cho. Bất kể là tính mạng, hay là những năng lực của đường Tam, đều là đường môn cho chàng. Vì vậy hôm nay chàng quyết trả lại tất cả. Lúc này chàng rũ bỏ y phục, trả lại toàn bộ cho đường môn, kể cả ám khí thập nộ đường liên là ám khí đỉnh cao ngoại môn của đường gia, mà chàng tạo ra sau đó nhảy xuống vực quỷ kiếm sầu. Lúc này trưởng môn nhân đường môn lao ra cản chàng nhưng không kịp, vị trưởng môn vô cùng hối hận, và luyến tiếc khi cho rằng, với những gì mà đường Tam học được đến giờ phút này, cậu có thể hủy diệt bất cứ ai trong đường môn rồi. Và chàng không phải là phản đồ, mà là nhân tài hiếm có của đường môn suốt 200 năm nay. Ông truyền lệnh đến tất cả các môn hạ đường môn, khẳng định từ giờ phút này, đường Tam chính thức là nội môn đệ tử của đường môn, và truyền tất cả các đệ tử đường môn phải tìm bằng được đường Tam, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đồng thời cũng tuyên bố, nếu Đường Tam còn sống, thì ngôi vị trưởng môn này sẽ chuyển lại cho Đường Tam. Về phần của Đường Tam, sau khi rơi xuống vực quỷ kiếm sầu, chàng lại trở thành hình hài của một đứa trẻ, và rơi xuống nơi được gọi là Đấu La Đại Lục. Tuy là hình hài đứa trẻ, nhưng ý thức và những ký ức xưa ở đường môn, kể cả các tuyệt kỹ võ công của đường môn, chàng vẫn còn nhớ như in. Và hàng ngày chàng vẫn chăm chỉ luyện tập lại những tuyệt kỹ võ công đó, Tuy nhiên theo chàng lần tu luyện này gặp phải bình chướng, và không suôn sẻ như lần tu luyện kiếp trước ở đường môn, chỉ đạt được những võ hồn tầm thường và không có hồn lực. Tuy nhiên đến lượt đường tam, võ hồn mà mọi người nhìn thấy của cậu chỉ là Lam Ngân Thảo, là một võ hồn bỏ đi. Nhưng thực chất phía tay còn lại của cậu, thì hồn lực lại là cây một cây búa. Sau khi thất vọng về những đứa trẻ trong thôn, vị chiến hồn đại sư đang dự định ra về thì đường tam xin được thử hồn lực của mình, vị đại sư đồng ý cho đường tam thử, thì thấy ánh sáng quả cầu hồn lực sáng chói lóa, làm vị đại sư bất ngờ và khẳng định đây là tiên thiên mạn hồn lực, là loại hồn lực cao nhất trong các loại hồn lực. Nhưng do võ hồn của cậu chỉ là Lam Ngân Thảo, là võ hồn bỏ đi nên theo vị đại sư, dù có là tiên thiên mạn hồn lực, nhưng kết hợp với võ hồn bỏ đi thì vẫn là đồ bỏ đi, vì vậy ông lại di chuyển sang các thôn làng khác. Gặp lại trưởng thôn, Đường Tam được vị này gợi ý chàng đến học viện hồn sư để luyện tập võ hồn, ông nói sẽ nhường suất duy nhất của thôn cho cậu, nhưng khi hỏi ý kiến, cha cậu lại không đồng ý cho cậu đi vì theo ông, võ hồn này không làm nên được gì. Tuy nhiên sau khi cha cậu phát hiện cậu có võ hồn thứ hai, thì ông khẳng định đây là song sinh võ hồn, một loại võ hồn vô cùng hiếm có trên đời. Sau đó cha cậu nhắc nhở cậu, trong tương lai, nhất định phải dùng cái chùy bên tay trái, bảo vệ tốt cho mầm cây bên tay phải của cậu. Lúc này đường Tam ghi nhớ câu nói này trong lòng. Sau hôm đó, cha cậu dạy cho cậu công pháp để rèn luyện binh khí, nhờ vậy mà cậu đã tự rèn cho mình được một món ám khí đường môn, Tuy nhiên do thiếu nguyên liệu, nên cậu chưa thể rèn đủ cho mình bộ ám khí, mà theo đường tam là thiếu móc câu và mũi tên. Võ công của cậu cũng đã có sự tiến bộ. Cuối cùng, cha cậu đã đồng ý cho đường tam đi đến học viện hồn sư, nhưng với điều kiện không được cho ai nhìn thấy hồn trùy, và không được cho phép ai nhìn thấy đường tam là song sinh võ hồn. Trừ khi cậu gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Bình thường cậu chỉ được phép sử dụng võ hồn lam ngân thảo. Sau khi đến học viện hồn sư, lúc vào cổng học viện bị tên gác cổng gây khó dễ, đường Tam khi đó nổi giận đã tung ra một chiêu trong huyền thiên bảo lục, đánh bay tên gác cổng vào trong. Sau đó định tung chiêu tiếp theo để kết thúc, thì gặp một vị đại sư của học viện ngăn cản. Sau đó vị đại sư này xác định đường Tam đúng là học viên của viện và mời đường Tam vào. Có một điều kỳ lạ là, vị đại sư này chỉ thoạt nhìn qua giấy chứng nhận của đường Tam, đã có thể phán đoán được đường Tam là song sinh võ hồn. Hóa ra, vị đại sư này đã nghiên cứu rất kỹ các loại võ hồn và hồn lực, Ông khẳng định, không có loại võ hồn lam ngân thảo nào có thể đạt được hồn lực cấp cao như đường Tam. Vì vậy chắc chắn là đường Tam vẫn còn một võ hồn nữa, mà còn là một võ hồn rất mạnh. Sau khi nghe giải thích của vị đại sư này, đường Tam biết mình đã gặp được đúng người cần gặp, liền khấu đầu xin vị đại sư nhận mình làm đệ tử. Tất nhiên, người thầy nào chẳng muốn nhận một đệ tử có tư chất cao. Chính vì vậy mà ông không do dự khi nhận đường Tam làm đệ tử của mình. Sau khi vào học viện, đường Tam được sắp xếp vào một gian ký túc, khi vừa mở cửa định bước vào, đường Tam liền bị một người tung quyền tấn công. Tuy nhiên chỉ bằng một chiêu đường Tam đã đánh bại được người đó. Sau khi thắng bại đã rõ, người đó liền giới thiệu mình là Vương Thánh, tự xưng là lão đại của gian ký túc. Đồng thời công nhận, đường Tam đã đánh bại được lão đại của gian ký túc, nên theo quy tắc đường Tam sẽ là lão đại tiếp theo của gian ký túc này. Chưa kịp ổn định chỗ ở thì xuất hiện thêm một học viên nữ, tự xưng là Tiểu Vũ. Sau đó hai người thi triển công pháp để so tài cao thấp. Hai bên đánh một hồi không phân cao thấp, đường Tam với công pháp cứng rắn mạnh mẽ còn Tiểu Vũ thì công pháp mềm dẻo, như mì. Sau một hồi đấu võ, tuy đường Tam đã nhìn được sơ hở của Tiểu Vũ nhưng do chậm một nhịp nên đã bị Tiểu Vũ đánh bại. Tiểu Vũ sau đó trở thành lão đại của gian ký túc. Tiểu Vũ là một cô gái rất cá tính, cô không ngần ngại đưa ra điều kiện, kéo giường mình và đường Tam lại gần để cùng đắp một chiếc chăn mà đường Tam vừa được vị đại sư tặng, gặp lại vị sư phụ đường Tam. Ông nói đường Tam gọi võ hồn còn lại của đường Tam ra, sau khi gọi võ hồn, là chiếc búa bên tay trái ra. Vị đại sư giật mình nói, đây là đường tam, đường tam, thọ đường. Và yêu cầu đường tam là, nếu không được ông ấy cho phép thì không được thêm hoàn hồn cho võ hồn, và cũng không được phép cho ai biết võ hồn đó. Đường tam nói, đó cũng chính là những lời mà cha cậu đã bắt cậu hứa. Sau đó vị đại sư giải thích cho đường tam nghe về các loại võ hồn, và nêu ra phương hướng phát triển võ hồn. Cuộc nói chuyện kéo dài khá lâu, giúp Đường Tam hiểu rõ được rất nhiều điều về võ hồn mà bấy lâu nay cậu vẫn đang thắc mắc. Đến đây thì hết tập 5. Nhớ, nhớ.